Xin chào tất cả anh em, à, ngày à, đầu tuần, tuần cuối cùng của năm rồi à, Chúc anh em à, có một tuần làm việc thật hiệu quả, à, lương thưởng nhiều nhá Ngày hôm nay thì à, bảng soi cầu sóc đĩa sẽ quay trở lại với anh em Ngày thứ sáu kéo cho người anh này Thì à, không phải nói nhiều nữa Chúng ta cùng bắt đầu đi vào bàn C nhé anh em nào mà đang theo dõi kênh thì ờ, nhớ like và đăng ký kênh để ờ, khi video ra anh em được ờ, nhận được thông báo sớm nhất để xem video cùng mình xem là người anh em sẽ đi về đâu nhé ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh còn anh em nào mà đang xa bờ muốn về bờ thì cứ liên hệ vào số Zalo của mình là 0393247225 anh em nhé. Cảm ơn anh em. Ok, à, hôm nay chúng ta lại bắt đầu luôn nào. à, tay này thì lại vào không kịp rồi ok ờ, chỉnh lại cái phỉnh một chút ok chẵn xỉu anh em ạ chẵn xỉu nhá ok ăn luôn uh, tay chặn này sang lẻ xỉu anh em sai một phát nào em luôn nhá không sai luôn một phát nào nhá này thì cũng khá là nhanh ok thì mình để mình uh, kéo thêm một phát nữa nhá hôm qua thì uh, ờ, 30 nhưng mà nó hơi đuối một tí ngày hôm qua thì ờ, mình cũng khá là nhiều người cần kéo cho nên là mình cũng cũng cũng hơi vội chỉ kéo lên được đạt cái mốc là gần 30 một chút ok hoàn thành xong luôn anh em ạ không có gì để phải nói nhiều cả nhá sau ba tay thì cũng đã gần 40 củ rất là nhanh ok với ờ, uh, 262 triệu thì bây giờ đã lên là 300 nhá rất là nhanh anh em ạ Ok, uh, anh em nào mà chưa theo dõi kênh mới xem video này thì cũng nhớ like và đăng ký kênh để cùng theo dõi xem người anh em này về bờ như thế nào nhá. Người anh em này đang xa bờ là gần một tỷ rưỡi mình cũng xin nhắc lại cho những anh em này chưa xem có thể biết được. Còn những anh em nào đang đăng ký kênh, đang theo dõi, đang xa bờ mà muốn về bờ thì cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mình là 0393 247 225 nhé để được mình hỗ trợ đưa về bờ cũng như anh em nào muốn kiếm thêm cơm gạo hàng ngày có nghĩa là mỗi ngày kiếm thêm chi phí sinh hoạt hoặc là dùng vào một mục đích cá nhân nào đấy thì anh em cứ liên hệ vào số Zalo cho mình mình đã để ở cái dòng tít trên màn hình hoặc quét mã QR code mình cũng đã để sẵn ở góc màn hình rồi anh em nhé mình sẽ liên hệ cho anh em qua cái số Zalo mà anh em đã add vào cho mình để đưa anh em về bờ cũng như kéo tiền cơm gạo cho anh em hàng ngày nhá ok cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giờ phút này nhá chào anh em